chào mừng mọi người đã đến với channel Hà Viết Blog Mình tên là Hà và hiện tại mình đang làm data analyst ở một công ty công nghệ ở Vancouver, Canada à, Thì channel này được lập ra với uh, tiêu chí là mình muốn chia sẻ những trải nghiệm đi làm của một data analyst cho những bạn nào muốn quan tâm ha và uh, nếu bạn muốn nghe thêm về những cái chủ đề này thì hãy comment ở dưới và hãy cho mình xin ý kiến nhé và như bạn thấy thì bây giờ trời Vancouver đã bắt đầu uh, chuyển hè cuối cùng thì cũng chuyển hè uh, mấy tuần trước vẫn còn hơi lạnh nhưng mà bây giờ thì đã nóng lên và đó là lý do là tại sao bây giờ mình mặc áo ngắn tay nè và mấy tuần trước thì mặc áo dài tay <laughs> ok đó là chuyện ngoài lề nhưng mà uh, tuần vừa rồi thì mình có đưa ra một cái uh, câu hỏi trên trang Facebook của mình để trưng cầu ý kiến của các bạn xem là bạn có muốn nghe thêm về chủ đề uh, mỗi ngày làm việc của data analyst hay không thì các bạn vote cho chủ đề này cũng khá là nhiều và hôm nay thì coi như là mình không để không muốn để các bạn chờ lâu thì mình muốn quay luôn để chia sẻ thêm về công việc hàng ngày của mình làm data analyst ha thì cái data analyst role của mình hiện tại thì nó khá là hybrid và mình sẽ giải thích thêm là vì sao trong xuyên suốt cả một cái video này thì um, mình sẽ nói rất là nhiều từ tiếng Anh tại vì Well, vâng. mình nghĩ thứ nhất là mình không không biết dịch những cái từ chuyên môn đó như thế nào thứ hai mình nghĩ là cái ngành về data nó khá là mới á cho nên là có những cái từ mình nghĩ là nó nó có thể sử dụng ở ở bắc mỹ hoặc là những cái châu lục khác và kể cả ở việt nam cho nên mình sẽ nói nhiều từ tiếng anh chuyên môn nhé nhưng nếu bạn không thực sự biết uh, hiểu những cái gì mình nói thì thì hãy comment và mình sẽ giải thích cố gắng giải thích cho bạn để bạn hiểu hơn về những cái um, uh, vấn đề mình sẽ chia sẻ hôm nay ok trước khi đi vào uh, chia sẻ thì mình muốn chia sẻ một chút về cái uh, công việc hiện tại của mình bởi vì mình sẽ sử dụng ví dụ rất là cụ thể um, Yeah, thì mình đang làm cho một công ty tên là Unbounce Thì Unbounce là, là một cái SaaS company Và cái mô hình, nó theo một cái mô hình gọi là uh, kinh doanh dạng phần mềm dịch vụ ấy thì mỗi mỗi tháng những cái khách hàng họ sẽ subscribe để sử dụng cái sản phẩm của bọn mình và uh, họ trả tiền họ trả tiền dựa trên subscription hàng tháng hoặc là mỗi năm của họ thì uh, sản phẩm công ty của mình là về landing page builder thì landing page builder ở đây uh, nói ngắn gọn chút xíu ha là khi mà bạn thấy một cái quảng cáo nào ở trên Facebook hoặc là Google chẳng hạn nếu như mà bạn quan tâm thực sự á, thì bạn sẽ ờ, click vào cái quảng cáo đó và quảng cáo sẽ dẫn bạn đến một cái trang thì coi như là bạn land on the page gọi là landing page bạn hạ cánh vào cái cái trang đấy <laughs> hạ cánh nơi anh crash landing on you mình có coi phim đấy mình rất là thích à, <laughs> thì đó thì nói chung là cái landing page nó phải có những cái thông tin nó rất là phù hợp với bạn chẳng hạn à, để để khuyến khích bạn mua hàng hoặc là bạn sign up về một cái gì đấy vân vân mày mày thì bình thường các người làm các các uh, các marketer thì họ sẽ phải làm việc chung với website developer và những cái người designer để tạo ra cái page này thì cả cái quá trình đó nghe có vẻ là vừa tốn thời gian này vừa tốn tiền để có ba cái đầu mình phải trả tiền cho ba cái đầu đúng không thì công ty mình với cái sản phẩm này thì đã giúp các marketer có thể tự tạo các landing page mà không cần đến developer và designer họ chỉ cần drag and drop để tạo ra cái landing page đó rất là dễ dàng và đơn giản ừ. À, vào tháng 11 vừa rồi thì bọn mình có tung ra một cái feature mới dành cho landing page gọi là Smart Traffic thì mình sẽ để link thêm để bạn thực sự đọc Smart Traffic nó là cái gì ha và phân phát đây là sản phẩm về machine learning đầu tiên trong uh, thị trường landing page builder nha yeah <laughs> I'm so proud of my company thì trong công việc hàng ngày của mình á bây giờ đi vào đi vào chi tiết chính này <laughs> trong công việc hàng ngày của mình mình nghĩ là nó có bốn phần phần thứ nhất là BI reporting set up những cái ờ, report dashboard để track KPI uh, ờ, phần thứ hai là phần statistical analysis những cái phân tích chuyên sâu hơn có sử dụng nhiều những cái xác suất thống kê hơn phần thứ ba là uh, rất là nhiều trong suốt tất cả những cái project dự án những cái gì mình làm đều có sự giao tiếp rất nhiều ở trong đó và uh, có yeah và cái khả năng uh, kỹ năng project management cũng cần phải có luôn và cái phần thứ tư là mình nghĩ đó là lý do tại sao làm cho cái ờ, vị trí của mình bây giờ rất là hybrid và nó dị đó là <laughs> mình phải nhào nặng data và nhào nặng ở đây đó là ETL process ETL nó được ờ, viết tắt là chữ extract transform và load mình sẽ nói sau hẹn thì ờ, nói về phần đầu tiên mỗi khi mà bọn mình có một cái feature mới giống như feature smart traffic chẳng hạn thì việc đầu tiên không phải là việc xây dựng một cái report để track coi là người ta sử dụng khách hàng sử dụng cái feature đó như thế nào việc đầu tiên là phải ngồi xuống và thảo luận chung với ờ, những cái người đã trực tiếp xây ra sự xây dựng ra cái feature đấy cũng như là những cái người trực tiếp xây dựng cái chiến lược marketing để quảng bá cho sản phẩm để bọn mình có thể cùng nhau hợp tác đưa ra cái định nghĩa adoption metric adoption metric nói nôm na là khách hàng họ đã sử dụng sản phẩm của mình như thế nào và nếu như họ đã sử dụng rồi thì họ có uh, sử dụng nhiều lần hay là một lần vân vân mày mày um, yeah thì sau khi đã có định nghĩa rồi thì lúc này mới ngồi vào và xây dựng cái cái report để keep track of KPI uh, ờ, sau khi xây dựng report xong rồi thì ai mình không phải keep track of KPI nữa um, <laughs> mình nghĩ là ở unbound thôi thì thì data analyst của mình không có nhiệm vụ phải theo dõi cái KPI hàng ngày mình biết là những công ty khác có thể business analyst hoặc data analyst họ sẽ set up report và họ sẽ uh, keep track KPI mỗi ngày để xem nó lên xuống như thế nào và có những cái recommendation để improve cái metric đó chẳng hạn uh, nhưng mà ở bounce thì không những cái tip mà mình rút ra được sau khi uh, đã làm report rất là nhiều những cái report như thế này á thứ nhất là mỗi khi có một cái feature mới một cái sản phẩm mới chẳng hạn thì mình sẽ không biết thực sự nó đã được thiết kế như thế nào hoặc là khách hàng sử dụng ra sao thì chuyện này rất là hoàn toàn bình thường mình có thể hỏi những cái team xây dựng sản phẩm là Ồ, anh chị có thể uh, giới thiệu cho em là sản phẩm này sử dụng như thế nào hoặc là có những cái use case nào của khách hàng uh, mà nó đặc biệt mà em cần lưu ý hay không hiểu được đó rồi thì mình mới có ý tưởng để mình bước vào phòng họp mà mình nói chuyện và cùng nhau đưa ra một cái adoption metric hợp lý nhất sau khi mà bàn bạc về adoption metric có cái định nghĩa rồi á, thì phải lưu lại cái định nghĩa đó bởi vì mình biết với những cái sản phẩm khá phức tạp thì luôn có những cái sự ờ, nâng cấp cho cái sản phẩm đó nên có thể là cái định nghĩa adoption metric của mình sẽ thay đổi theo thời gian thì khi mà mình lưu lại như vậy thì mọi người biết được là à cái con số mà họ nhìn thấy ở trên report nó có thể thay đổi là bởi vì cái định nghĩa đó đã thay đổi và nó thay đổi ra sao thì mình đều có cái record mình bởi vì mình đã viết lại ở đầu đấy đúng không uh, không ai phải thắc mắc <laughs> và cái điều cuối cùng mình nghĩ đây là tuyệt chiêu này tuyệt chiêu mà mình rút ra được đó là trước khi ngồi vào viết report á và setup cái dashboard tracking như vậy thì hãy cùng với những cái team khác những cái stakeholder của mình vẽ report vẽ ở đây thì chỉ đơn giản là uh, cầm một cái bút và một cái tờ giấy trắng để cùng nhau vẽ ra xem họ mường tượng là cái report đó sẽ nhìn như thế nào và những con số nó thể hiện điều gì mình nghĩ cái điều này rất là quan trọng để tránh việc ông nói gà bà nói vịt uh, họ nghĩ một đằng mình nghĩ một nẻo cuối cùng ra report sai lại phải làm lại tốn thời gian Yeah. Dạ. Điều thứ hai mà mình nghĩ uh, một phần công việc của mình đó là statistical analysis những cái uh, phân tích nâng cao hơn. Thì sau khi set up những cái report này rồi Uh, stakeholder của mình có thể quay lại để uh, hỏi mình những cái câu chuyên sâu hơn về customer behavior ví dụ như là customer retention chẳng hạn trong trường hợp này là những cái khách hàng sử dụng smart traffic họ có thể họ có ở lại lâu hơn với công ty hay không thì là một data analyst mình không có bắt tay vào uh, phân tích luôn mà mình phải nói chuyện với stakeholder của mình để làm rõ câu hỏi và cái hướng phân tích và dạ, yeah, thì mình mình nghĩ là trong trường hợp này bởi vì cái sản phẩm Smart Traffic nó mới chỉ được tung ra vào tháng 11 thôi cho nên là sẽ có hai nhóm khách hàng sử dụng nó nhóm đầu tiên là nhóm khách hàng mới khi họ mới vào vào tháng 11 họ mới bắt đầu sử dụng sản phẩm thì họ là những cái newbie cho nên là có thể là họ chưa quen thuộc lắm với cái hệ thống và cách sử dụng uh, sản phẩm công ty mình nhóm thứ hai là nhóm khách hàng cũ khách hàng đã đã có sẵn khi mà sản phẩm này được tung ra thì họ là những cái người đã quen sẵn và có nhiều kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm của công ty mình hơn cho nên cả hai nhóm này có thể là cái cái behavior của họ sẽ khác nhau mình phải phân tích khác nhau thì sau khi làm rõ câu hỏi rồi mình đã phân tích cái Customer Retention này sử dụng uh, ờ, Kaplan-Meier Survival Analysis thì nếu như bạn nào muốn tìm hiểu thêm về Survival Analysis thì mình có một cái video mình uh, có một buổi nói chuyện về Survival Analysis uh, đợt vừa rồi và kể thêm về cái case study ở Unbounce nha yeah, mình để link ở đây nha dừng lại một chút nếu như mà từ nãy đến giờ khi mà mình chia sẻ hai cái phần của công việc của mình á, thì bạn có thể thấy là giao tiếp và uh, quản lý dự án nó luôn xuyên suốt trong công việc của mình um, yeah, ngoài việc phải nói chuyện với stakeholder thì bọn mình cũng có học hành như như bao bạn khác uh, <laughs> yeah, data analyst vẫn phải học hành như bình thường và học giữa các team uh, với công ty vân vân mây mây phần cuối cùng của uh, công việc của mình đó là ngoài cái chuyện giao tiếp và uh, project management nha thì đó là ETL process uh, yeah ETL thì nó được viết tắt của extract transform và load thì đây là um, nói nôm na là bạn trích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau sau đó áp dụng những cái logic lên cái dữ liệu đó và um, chuyển đổi dữ liệu và sau đó là sẽ tải dữ liệu đó vào data warehouse ok thì trong các video đợt trước mình hay chia sẻ nếu bạn có nhớ là mình chia sẻ mình hay sử dụng rất là nhiều SQL và Python thì ngoài việc sử dụng nó cho reporting và analysis thì đây là lý do mình có dùng nó cho ETL thì nhờ nhớ cái định nghĩa lúc nãy lúc nãy mình nói ha thì cái adoption metric đó có thể là sau khi định nghĩa xong rồi bọn mình nhận ra là ồ không có một cái tracking cụ thể nào cái data tracking cụ thể nào ở trong data warehouse dành cho định, định nghĩa đó và có thể là những cái logic đó mới chẳng hạn thì bản thân mình uh, sẽ uh, sau khi biết được cái định nghĩa nó ra sao thì mình sẽ đập cái logic mới <laughs> lên những cái data mình đã có sẵn thì bạn có thể nghĩ nôm na là uh, ví dụ như bạn muốn làm cái bánh mì thịt nguội chẳng hạn thì mình có bánh mì mình có thịt nguội mình có rau răm uh, ờ, các, các thứ cái kiểu tương ớt tương gà thì mình phải trộn nó vô cùng với nhau mình kẹp bánh mì vào uh, mình mình kẹp thịt nguội vào bánh mì và cho các thứ rau rồi uh, từng ớt lên thì mới ra được cái ổ bánh mì à, <laughs> thịt nguội ngon lành đúng không thì ra yeah, thì ETL cũng giống như vậy mình có những cái à, data từ nhiều nguồn khác nhau bây giờ có những cái logic mới thì mình ập nó vô <laughs> để để coi như mình mình có thể có tracking cho những cái logic đấy mình dùng uh, ngoài SQL để mình viết ra những cái select statement thì thì mình sử dụng Python rất là nhiều bởi vì thứ nhất là có những cái logic nó quá phức tạp mình không phải không thể viết được ở trên SQL thứ hai là có không thể nó nó không thể thì không không phải mà mình nghĩ là mình viết được ở trên Python nó sẽ dễ hơn thứ hai là khi có những cái uh, cái nguồn data khác nhau mà chúng nó không chịu nói chuyện với nhau chẳng hạn ờ, ví dụ như ở trên uh, có những cái table của bọn mình ở bên uh, MySQL và có những cái table được đặt ở bên Postgres thì bọn nó không có nói chuyện với nhau <laughs> trực tiếp mà mình mình sẽ bắt bọn nó nói chuyện thông qua Python lý do nữa là bởi vì uh, data analyst ở team mình sẽ phải uh, uh, sử dụng một số các infra, infra khác ví dụ như Airflow và Alembic để uh, quản lý được tần suất load của data này hàng ngày, hàng tuần hay là hàng tháng ví dụ như thế hoặc là định nghĩa của mỗi table và cái sự uh, uh, tương tác của các table với nhau và mình nghĩ cái cái việc này cái phần này của công việc của mình á nó làm cho cái công việc của mình nó khá là hybrid so với uh, uh, data analyst hoặc business analyst bình thường ở những công ty khác tại vì ở những công ty khác theo mình thấy là họ có một cái team data engineer sẽ giúp họ làm cái phần này um, yeah mình thấy cái role của mình khá là dị uh, <laughs> nhưng mà mình học được rất là nhiều và mình rất là thích nó ok bonus nào là ở trong công ty của mình cũng có team data engineer và cũng có team data scientist những cái việc mình kể vừa rồi thì có thể là ở ngoài scientist hoặc là engineer sẽ làm uh, yeah nhưng mà bạn có thể bạn sẽ thắc mắc là engineer và scientist ở công ty mình thì làm cái gì uh, thì engineer của bọn mình là họ sẽ xây dựng cái infrastructure from scratch uh, từ khi mà chưa có gì cả thì họ sẽ xây dựng nó và uh, maintain nó uh, nâng cấp nó và make sure là họ có một cái um, một cái hệ thống để có thể load data vào uh, hàng ngày mà nó không có bị uh, trục chặt gì chẳng hạn uh, tại vì công ty mình cũng có rất là nhiều dữ liệu cho nên là cái việc đó rất là quan trọng còn data scientist của công ty mình thì chuyên sâu về cái mạng nghiên cứu hơn họ là làm chuyên về R&D và xây dựng những cái sản phẩm về machine learning như smart traffic mà mình vừa chia sẻ yeah Ok, coi như hôm nay là đã đã nói cũng khá nhiều rồi đó về công việc của Data Analyst, một chút sơ sơ về công việc về của Data Engineer cũng như Data Scientist ở công ty của mình thì rút lại là ở mỗi công ty tùy vào độ chững sẽ có uh, những cái vị trí về data khác nhau độ chững về data cũng như là lúc đó thì nhu cầu họ cần gì thì khi mà nếu như bạn đã bạn bạn muốn nộp vào một vị trí nào đấy về data ở trong một công ty thì trong cái buổi của uh, buổi phỏng vấn á, thì nó rất là quan trọng khi bạn hỏi kỹ hơn để biết rõ hơn là cái vị trí của bạn thực sự là sẽ làm gì đầu tiên nha tại vì nhiều khi uh, yeah, nhiều khi mình nhận ra là ồ mình được thuê vào làm scientist nhưng mà hóa ra mình lại làm cái role của engineer uh, bởi vì chưa có data thì phải xây dựng infrastructure để lấy cái data đó vào đúng không trước khi <laughs> mình có data để phân tích uh, và kiểu như vậy đấy thì hãy nhớ là luôn hỏi kỹ trước khi um, trước khi nhận một công việc để make sure là bạn thích công việc đấy uh, mình đi làm mình phải enjoy chứ đúng không và bạn thực sự là bạn cảm thấy là cái cái uh, con đường nghề nghiệp của bạn bạn sẽ muốn theo đuổi nó chẳng hạn thì à, yeah nếu như mà bạn có câu hỏi gì về video hôm nay thì hãy comment ở dưới và hãy subscribe channel của mình để không bỏ lỡ những uh, video tiếp theo nha xin chào mọi người